thánh thơ từ thiên đình Bài số bảy mươi ba Thời khắc đã điểm

con ơi cuộc sống những ngày sắp tới vô cùng thống khổ bởi vì nạn tai sẽ như thác đổ xối xuống trần gian ai ở ngoài kia còn chưa thực tỉnh sẽ bị cuốn trôi vào dòng thác chảy của lũ quỷ ma bật đi sạc hồn ôi cuộc sống vẫn kiểu trường tồn là mọi chúng sanh phải cùng gắng sức đồng tâm của mình với Phật Thánh Vương Thầy mới mong được tới ngày thượng nguyên vì ba đã tới thanh lọc dần dần ai chưa nhật tâm một lòng tu tình thì oan nghiệt đến bẩn tật nạn tai sẽ làm cho con đau đớn toàn thân khóc chẳng ra hơi chết chẳng thành lời cho nên thảm cảnh trên cho thấy rõ để con liệu đường đường đó không xa đang đến rất gần chỉ một phần ba nhân loại sống sót một tiếng sấm vang long trời lở đất rung lặc toàn cầu chính là thời khắc thiện ác modern, fun, ai còn ác tâm hãy mau quy thiện để cơ chuyển xoay chết ba còn bảy cho nên ý lận từ trên thiên đình lập cân thánh thơ để con thực tận giờ chọn kỳ ba giờ tí căn ba bật thần xảy tới con nào không biết tới cơ của trời ắt đà khiếp hái chết trong run sợ lúc đó van xin trời sao cứu được con ơi xa thời cảnh báo con người chín chăn hạt nhân khó lòng thoát được bởi kẻ bảo tàn còn lắm u mê dùng chất hóa học nguyên tử hạt nhân giết người hàng loạt thì sao tránh được gậy ông đập bà thượng đế khóc thương xa hạn lần chót cho ngày tận diệt đã qua mấy hồi rồi cũng đến ngày phán xét hành xử kẻ gây nên tội hủy hoại quốc gia hủy hoại dân mình hủy hoại nhân loại thế giới toàn cầu bằng tâm ác độc điều khiển con người vào đường thá hóa vật chất làm đầu khiến cho quỷ ma biến hiện vào ra trong cặp lãnh đạo ở các quốc gia cầm cân nảy mực kinh tế chấn trời trên toàn thế giới thời gian đã tới thời khắc đã điểm để xem kẻ nào át được lòng trời thiên tai thiên họa đồng sẽ xảy ra một tiếng sấm vang một tiếng súng nổ tam thiên lục địa kinh hải kinh hoàng đà sẽ ứng hiện ta mong con hiền biết trước điều này để khi chỉ sợ đến con bớt kinh hoàng chết trong sợ hãi chào con